nói về ngọc bích thì à, có nhiều người hỏi tôi về ngọc bích có tôi có đi chung với ngọc bích đi chung à, cái hội kim chung á kim chung với qua một đoàn gì nữa quên mất rồi thống nhất không thống nhất là tôi đi rồi thì mới có ngọc bích còn khi mà hát ở kim chung á về kim chung á thì ngọc bích có đi chung với tôi giọng ca của ngọc bích thì được trung bình không xuất sắc lắm nhưng không dở hồi đó thì Ngọc Bích có được một cái dáng dấp của sân khấu cũng rất đẹp à, tánh tình cô cũng được lắm coi như cô làm đệ tử của ờ, sư phụ Úc Trà Ôn lúc mà cô đi một đoàn khác rồi cô nghỉ rồi đó thì tôi gặp cô tôi mới nói sao đi vậy mày sao đi bỏ sư phụ mày bị đi chung với sư phụ thì rồi ở Kim Trung khi ra riêng sao đi chung với sư phụ thì mày ở sao bỏ sư phụ đi mày bạc hả mày bạc quá mày cái nó bạc gì em hỏi chị em cũng trả ơn cho chú gần nửa cuộc đời của em rồi còn gì nữa thì Ngọc Bích kêu bằng bằng tàu tôi tôi kêu bằng chú Ngọc Bích cũng nói thiệt với tôi là Ngọc Bích cũng yêu cậu Mười cho nên Ngọc Bích cũng đã đi theo cậu Mười, Mười hơn hết nửa đời người Bích nói vậy đó theo để lo cho cho cho sư phụ á đó rồi sau đó là đi riêng mời đi chung thì à, tôi thấy là Ngọc Bích à, giọng ca thì không xuất sắc nhưng mà được tốt có nhiều khán giả có kêu tôi kể về Ngọc Bích nhưng mà sự thật là chuyện của Ngọc Bích thì nó không có gì nhiều lắm thành ra không có ờ, kể đây được với lại ờ, chị em mà thời gian đi cũng quá ngắn đi thành ra cũng không biết rõ về cái Ngọc Bích hôm trước mới đây thì khoảng từ à, năm ngoái năm vừa rồi đó là Ngọc Bích có về đây có vô đây có thăm tôi Ờ. có vô thăm tôi nè tôi có hỏi ờ, đi hát không thì nó cười hề hề nó thôi bây giờ em lười quá rồi em làm biến quá rồi không muốn đi hát nữa đó thì nó kể cho tôi nghe vậy thôi nó nói không muốn đi hát nữa lười biến rồi điều tôi không có hỏi là có gia đình mới hay không tôi không có hỏi vì cái chuyện của người ta tôi không có hỏi và chuyện Ngọc Bích chỉ có vậy thôi không biết thêm nữa cô ơi Kể thêm về đoàn Kim Trung được không ạ? Cái đoàn đó ngày trước có người Bắc không? Người Bắc mà ở bên à, đoàn đó thì đệ nhất danh ca của miền Bắc là ông Quỳnh Thái. Thì đệ nhất danh ca miền Nam mình là Úc Trà Ôn. À. Thì ở đó, ở đoàn Kim Trung đó nó có một cái đoàn Kim Trung thì toàn là người Bắc không à. Rồi tới uh, cô Kim Hoàng với cô Như Mai về đó trước về đó hát trước rồi cái sau đó cái mới tới uh, vợ chồng của anh Ngọc Ngọc ẩn với lại uh, Kim Trâm Kim Trâm Ngọc ẩn Ngọc Trâm chứ hai vợ chồng về đó là hai vợ chồng là người Nam là về đó về đó rồi cái uh, mới có Minh Cảnh về Minh Cảnh ở đó Minh Cảnh ở đó rồi cái hát ở đó rồi uh, thỉnh thoảng thì người ta lại tăng tăng cường tăng cường hùng cường á có minh cảnh thì người ta mới là mời cô với là út hậu về cô với út hậu về thì về đó thì anh hậu với anh cảnh hát một giai, rồi cô hát cái đó cái từ từ ta thấy đông ta thấy đông người ta mới về ta mới về thì lúc đó mới là có minh dương về minh dương vô thì minh dương lúc đó mới ca đậu cái giải gì đó khôi nguyên giọng cổ đó thì Minh Dương về Minh Dương rồi tới Lệ Thủy thì ở Trăm Vàng về ờ, sau mới tới Minh Phụng Mỹ Châu Thanh Kim Huệ là về trước Cô ơi, kể về nghệ sĩ Kim Lệ Thủy Thì Kim Lệ Thủy có một cái hơi rất là hay Lấy với lại có một cái dốc dáng cũng được Được thôi chứ còn không có xuất sắc lắm nhưng mà được Có giọng ca thì hay cho nên à, lần đó à, tôi nhớ là khi mà tôi sắp nghỉ thì đoàn mới kêu tôi mới kêu đoàn kêu kim lệ thủy về đi kêu kim lệ thủy về thì mời kim lệ thủy về tôi mới đưa tuồng cho kim lệ thủy nó học mấy ngày đặng tôi coi có được không rồi tôi đi thì hôm đó tôi còn ở đó thì bữa đó là bữa chốt để tôi đi bữa đó cái hát hát cái nhụy kiều tướng quân nó đánh thì tôi cũng chỉ nó đánh vậy quý vị nhớ cái màn mà tôi đánh võ đánh roi đó tôi cũng chỉ cho nó đánh hồi đánh với lữ đại đó đánh nhưng mà tối lại nó lại không canh được đây là tôi nhớ cái đó là cái kỷ niệm tôi nhớ nó mà mình hát ở ngoài sân bãi ra mình tự làm sân khấu nó đâu có cái thềm mà bọc lại như vậy đánh ngay cái màn đó đánh cái nó lăn lăn lăn cái nó lăn xuống dưới vàng đờn luôn mấy ông đờn kim đó đưa đờn lên rồi là đỡ còn ông chồng của kim lệ thủy thì ngồi dưới rồi cái mới đỡ lệ thủy dắt ờ, kim lệ thủy mới đỡ kim lệ thủy dắt kim lệ thủy lên lên tôi mới nói tôi nói trợ đánh phải canh đường chứ không canh đường hết chân mày lăn xuống tức quớt cứ dưới vậy nói em lăn cái chóng mặt của em không nhớ còn đường nào ở trên. <laughs> đó là cái kỷ niệm của kim lệ thủy chỉ nhớ có nhiều đó thôi à, sở dĩ lấy cái tên kim lệ thủy đó, là Kim đại Thủy ngưỡng mộ Lệ Thủy nên lấy à, với lại nó ca nó cũng nhiễm Lệ Thủy ghê lắm <clears throat> nhiễm Lệ Thủy dữ lắm nhưng mà có cái là hơi nó trong quá mà ra không giống Lệ Thủy lắm thôi hơi Lệ Thủy thì là nó có cái hơi thổ cái hơi lệ thủy bởi vì người ta nói cái hơi lệ thủy sao nhão nhão nhão nhưng mà trẻ nó trẻ trẻ hoài rất là dễ thương rồi còn bây giờ tới là cô xin nhắn với lại nghệ sĩ trẻ bây giờ cô thấy đó, bữa nào cô cũng coi tivi hết trơn á tụi con ca cô thấy đứa nào ca cũng hay hết, giọng rất là khỏe hơi dài được có nhưng các con à đừng phí đừng phí hơi khi mà nó không trúng chỗ đừng phí hơi ha phải ca cho nó trúng và nếu mà ca hơi dài thì bẻ làm sao mà để cho khán giả nghe khán giả chịu còn lo học hát con hát đó một cái vai nào đó chỉ cần một lớp thôi chứ không phải cần hết nguyên một một ừ, cái tuần một lớp đó mà con để trộn cái linh hồn con vô trong đó thì con sẽ diễn hay thì con vừa ca hay mà con phải diễn hay nữa thì người ta mới nhớ con chứ nếu con ca hay không thì ta nghe rồi thì thôi ta đâu có nhớ nữa mà các con phải để cái hồn vô trong một cái nhân vật tuồng nào đó dụ ca ráng kiếm cái gì lạ lạ để vô trong cái giọng ca của mình cô muốn nói ví dụ như cái dấu sắc tụi con ca trong một câu giọng cổ thì nó luôn luôn là tụi con ca bốn câu hoặc là ba câu thì trong những câu giọng cổ con ca nhiều lắm là ba lần dấu sắc còn nhiêu thì kiếm cái khác để vô đừng có ca dấu sắc ngứa hoài nó mất hay nam thì nó trở thành yếu xìu còn nữ thì nó trở thành như thế như vậy hoài nó chai nó không hay có đôi khi bây giờ cô nói là tại sao con nghe cái hơi của tân nhạc đi bên tân nhạc chí linh ca cái hơi lào khào lào khào mình nghe ca có nhiều cái nhiều cái hơi mòn mỏi nhưng mà nó lại hay thì các con cũng vậy có những khi các con phải để cái hơi khè khè của các con vô một nhỏ một xí nó hay còn ví dụ như cô nói qua xuân qua một đoạn nào thôi rồi trở về giọng cổ đừng có qua xuân hoài đừng có mỗi câu mỗi qua xuân là nó sẽ không hay nhưng mà phải chọn một cái giai tuồng nào hát mình hát ví dụ thể con thấy cái nào của ai hay bây giờ ví dụ như thể bây giờ đạo diễn ích kỷ tụi con hoặc là có chỉ tụi con cũng ta chỉ bao nhiêu tiếng đồng hồ đó thôi thì con về ví dụ như con coi người nào hát được cái gì con lấy một chút đó con để vô một chút đó con để vô thì tụi con sẽ diễn hay mà con diễn hay rồi con ca hay nó mới có cớ để cho khán giả nhớ chứ còn nếu mà tụi con ca hay mà tụi con diễn không hay thì khán giả cũng ít nhớ con ta vô người ta nghe tụi con ca rồi thôi ta không có ghiền tụi con hoặc tụi, tụi con có thu vô cái nào đó cái ta mua cái đó về người ta nghe tội tình thì ta tới rạp để nhìn thấy con nhưng mà khi con diễn cái vai đó hay người ta muốn tụi con diễn trong cái vai đó người ta mua vé tới rạp tới cái chỗ nào đó hoặc là tụi con tổ chức ở nhà hàng hay gì đi nữa người ta cũng muốn mua cái vé để người ta vô ta gặp ta thấy mặt tụi con ta ghiền chỗ đó nghệ sĩ cải lương à, cần ca hay hay là cần diễn giỏi không? hai cái hết phải là cần hai cái hết à. đó nãy giờ cô cũng nói nhiều rồi về vấn đề ca diễn ca và diễn hai cái đều cần hết thì để hòa chung lại cho khán giả nhớ mình thì cô muốn nói với tụi con là ví dụ thì ráng làm sao mà có để hằng đêm đi hát đi diễn đi ca thì như thế đó tụi con mới có dịp tụi con nghe lại ờ à, hôm nay mình ca cái dấu này nghe nó được không nếu không được thì ngày mai mình sửa lại mình ca cái dấu khác thử coi mà cái dấu khác đó con phải tập luyện trước tập luyện trước rồi bây giờ đó có máy rồi kia nọ đó tụi con thu vô tụi con nghe tụi con mở ra rồi có được không được thì ca không được thì bỏ ca cái dấu khác chứ đừng có sống nhau mà ca bắt trước mà ca cho nó giống với nhau rồi này kia nọ đó thì là người ta sẽ nói ờ cái thằng đó đó cũng như cô nói đó cái thằng gì đó nó ca giống cái thằng đó con gì đó nó ca giống cái con đó còn mình đâu mình phải có cái riêng của mình các con à mà nhất là đi hát hàng đêm được kia để nghe mình tự hát để nghe được giọng ca mình cô nói thật bớt lại đi bớt nhép lại đi cô nói thật bớt lại đi bớt nhép lại đi là vì tụi con còn nhỏ còn hơi khỏe mạnh tội tình gì phải ca nhép tụi con cô khen tụi con có cái hay là ví dụ thầy con nghe cái dĩa đờn con ca vô trúng nhưng nếu như thế mà đi hát mà tụi con bây giờ lương tụi con nhiều rồi thì tụi con kêu một cây đờn theo nó đâu có bao nhiêu mà người nghệ sĩ mà người ở ngoài kia mà ta nghe tiếng đờn ta còn nổi hứng lên không chi là mình là nghệ sĩ thành ra ca phải có đờn theo với lại bớt nhép là nhép triết hư hơi hết trơn cái trọi bớt nhép là nhép triết hư hơi hết trơn cái trọi nhét riết bởi tại sao con em khi tụi con xuống dòng cổ người ta ít vỗ tay là người ta cứ nghĩ là tụi con có nhép ra ta không vỗ tay mà ta có vỗ đi nữa ta vỗ yếu xìu người ta phải phải ca hơi thật đi là vì mình thể dục tay chân mình đồ này kia nọ thì cái cuốn họng mình mình cũng phải thể dục nữa các con à đó mà các con còn sức mà ca ca sống mặt tình mà bẻ muốn bẻ sao bẻ về cái mình thu lại coi mình nghe coi mình bẻ vậy được không không được bỏ cái đó kiếm cái khác vô cô nghe cô rất tiếc là vì cô ngồi cô nghe đứa nào gì hơi rất là hay hơi dài mà rất là khỏe ví dụ như hôm nay ca để cho nỗi nhớ nỗi nhớ niềm thương ví dụ vậy ca mình thu vô mình nghe không được ngài mơ sửa lại nỗi nhớ niềm thương nỗi nhớ niềm thương cho trọn nghĩa ân à, tình ví dụ vậy chứ còn ví dụ con ca đêm nay nỗi nhớ nỗi nhớ niềm thương nhưng mà nó không đạt được mà ngài mời con cũng nhép như vậy nữa nó không hay mình đổi được một hai chút vậy nó hay càng ngày nó càng hay thôi rồi chúc tụi con thành công nha